kèo nhà cái đưa ra cho trận đấu này để có thể nắm bắt được nhiều thông tin hơn thì trước hết ở mã kèo nhà cái đưa ra ở trong trận đấu này thì đội chủ nhà là Brighton sẽ đưa ra mức chấp là 1.5 khi anh em bỏ 1 vào Brighton Sander còn 1.05 cùng đó bỏ 1 vào Everton Sander 0.87 và hiện tại kèo tài xỉu được niêm yết ở mức khá là cao đó là tài bao hòa khi anh em bỏ 1 vào kèo tài Sander 0.94 cùng với đó là bỏ 1 vào kèo xỉu Sander 0.96 nhưng ở mã kèo cực chấp hiệp 1 thì Brighton chỉ chấp với mức chấp là 0.5 còn ở kèo tài xỉu hiệp 1 thì lại niêm yết lên tới là 1.25 còn với đó là sẽ có một số mã kèo khác liên quan đến tỷ số anh em có thể thấy là tỷ số chính xác khi anh em mà kết ở trong cái mã kèo này ví dụ anh em kết thằng Brighton thắng với tỷ số là 20 thì anh em có thể thấy ở đây là mã kèo 20 anh em bỏ một sang được ở 6.9 cùng với đó ở trên trang sẽ còn một số mã kèo khác như là bàn thắng đầu cuối bàn thắng lẻ chắn cả hai đội ghi bàn hoặc không ghi bàn à, đội thắng ngược dòng dưới sạch lưới cơ hội kép cũng như tỷ số cách biệt và cùng đó là sẽ có kèo góc kèo thẻ và kèo xiên thì những cái bán kèo góc như là kèo góc kèo thẻ thì nhà cái sẽ đưa ra trước giờ bóng lăn vài tiếng đồng hồ thì lúc đó chúng ta có thể tham gia đầu tư sau còn hiện tại ở trên trang chỉ có một số mã kèo như là kèo uh, cực chấp kèo tài xỉu kèo tỷ số và một số kèo khác thì anh em nào mà còn chưa có cho mình một trang chơi riêng để có thể tự do tham gia đầu tư thì anh em có thể liên hệ cho Dũng để Dũng có thể hướng dẫn và À, giúp anh em đầu tư trên mỗi trang chơi uy tín bởi vì anh em nào đang chơi qua thầu qua cỏ thì chắc chắn sẽ mất tiền lai tiền phí rất là đậm đà ví dụ ở trong trận đấu này anh em kết thằng Brighton anh em vào kèo là 1.5 ở trên trang là ăn tới là 1.05 nhưng mà ở ngoài thầu ngoài cỏ nó chỉ cho anh em ăn là từ 0.85 hoặc là 0.8 mà thôi như vậy anh em mất rất là nhiều rồi cùng đó anh em phải vô một cái má kèo rất là sớm khi mà anh em chưa có những cái thông tin chính xác về đội hình ờ, cái lực lượng của bọn nó thi đấu là như thế nào mục tiêu là gì chính vì vậy cái việc mà anh em chơi được một uh, trên một cái trang chơi rất là quan trọng bởi vì anh em chơi trên trang anh em có thể vô một má kèo bất cứ khi nào kể cả cái lúc mà bọn nó đang đá anh em cũng có thể vô được như em cái thằng này anh em thấy nó chấp 1.5 cao quá anh em có thể à, đợi nó đá từ 10 đến 15 à, phút lúc đó má kèo nó sẽ giảm xuống là chấp 1.25 hoặc là một hòa lúc đó anh em có thể yên tâm và nằm hào hơn còn hiện tại thì uh, anh em nào chưa qua thầu qua cò cũng như là chưa có một nhóm chơi uy tín thì có thể liên hệ cho Dũng để có thể À, để Dũng hướng dẫn tận tình cho anh em hơn còn đến với trận đấu ngày hôm nay thì anh em cùng mình xem qua hiện tại thì à, cái phần và đội hình hai thằng ở này sẽ sử dụng ở trong trận đấu này lần lượt sẽ đều sử dụng cho mình là đội hình bốn hai ba một ở trong trận đấu này như hàng công cao nhất của Brighton sẽ gồm có là Udan cùng với đó là ba tiền vệ tiếp theo sau đó là Mitoma, Ezio cùng với là Solimac còn bên phía phần sân của Everton sẽ có hàng công cao nhất là calvert Lewis. Còn cái việc mà chấn thương ở trong cái trận đấu này anh em có thấy là phần sân của đội chủ nhà Brighton có lên tới là 6 cầu thủ bị chấn thương và không thể ra sân và trong đó là có sẽ có là hai cầu thủ hiện tại đang bị nghi ngờ. Còn phía bên kia chiến tuyến là Everton thì cũng sẽ có cho mình là một cầu thủ hiện tại đang bị cấm thi đấu cùng với đó là bốn cầu thủ đang bị chấn thương anh em có thể nhìn thấy ở đây thì cái việc mà chấn thương trong trận đấu này về hai à, phần sân của hai đội bóng coi như là được bị chấn thương khá là nhiều vậy thì hiện tại anh em thấy ở trên cái bảng xếp hạng uh, Brighton vừa mới trải qua một trận chiến thắng trước uh, ờ, MU đang nâng cái uh, vị trí của mình lên vị trí thứ sáu ở trên bảng xếp hạng nhưng mà vào tối ngày hôm qua thì Tottenham đã lấy lại cái vị trí thứ sáu từ uh, tay của Brighton thì hiện tại sau khi mà Brighton trải qua 32 vòng đấu thì đội bóng này có cho mình là 55 điểm đang cách biệt với Tottenham là 5 à, 2 điểm số còn bên phía phần sân của Everton, một đội bóng đang thi đấu rất là bạt ngược ở trong mùa giải năm nay thì đang có cho mình là vị trí thứ 19 và sau khi trải qua 34 vòng đấu thì hiện tại đang có cho mình chỉ là 29 điểm mà thôi nếu anh em tính ra thì à, sau mỗi một trận đấu thì đội bóng này chưa kiếm cho mình được một điểm số chỉ khoảng từ 0.7 đến 0.8 điểm mà thôi chính vậy cái việc mà thi đấu bạt ngược ở trong cái mùa giải năm nay đã khiến cho Everton đang nằm ở trong cái nhóm còn nền đỏ và có thể rớt hạng bất cứ lúc nào nếu mà thi đấu như vậy ở trong à, một à, vài vòng đấu ờ, cuối cùng ở trong cái giải đấu năm nay Vậy thì anh em cùng mình xem qua những cái trận đấu gần đây của hai thằng này thi đấu Thì về phần sân của Brighton thì anh em thấy là đội bóng này sẽ có cho mình là ờ, một trận hòa ba trận thua và cùng với đó là 6 trận thắng thì anh em thấy là sẽ có một số trận thắng như là trận thắng 6-0 trước Wolverhampton, trận thắng 1-0 trước MU và sẽ có trận thắng là 5-0 ở cái giải đấu FA Cup còn bên phía bên kia chiến tuyến thì đội uh, đội khách là Everton đang có cho mình lên tới là 4 trận thua một trận thắng và chỉ có là uh, ờ, 5 trận hòa anh em thấy là phần sân của Everton đang thi đấu một cách rất là nhu nhược khi mà trong 7 trận đấu gần đây nhất đội bóng này chưa có cho mình là một trận chiến thắng nào hết chỉ có những trận hòa và một số trận thua rất là cách biệt kể từ hai bàn thắng trở lên thì em cùng mình xem qua một số trận đấu bên phía phần sân của Brighton thì đội bóng này sau khi mà có trận thua trước Nottingham Forest với tỷ số là 3-1 thì sau đó đội bóng này đã có liên tiếp trung bình là hai trận chiến thắng trước một đối thủ mạnh hơn đó là MU với tỷ số là 1-0 và một trận chiến thắng là 6-0 trước Wolverhampton thì ở trong trận chiến thắng 1-0 trước à, MU thì ở trong trận đấu này thì bàn thắng được ghi ở phút thứ 90 cộng 5 và cũng đó anh em thấy là trong trận đấu này thì có rất là nhiều thẻ được đưa ra khi mà uh, diễn biến trong trận đấu có lên tới là 8 thẻ vàng cùng với đó là 13 phạt góc còn về mà trận chiến thắng của Brighton thắng ờ, uh, 6-0 trước Wolverhampton thì anh em thấy ở trong trận đấu này thì Brighton đưa ra mức chấp chỉ là một trái hòa nhưng mà ghi tới 6 bàn thắng của vào lưới của Wolverhampton thì anh em có thể thấy ở đây thì có tới là 4 bàn thắng được ghi sớm ở cái hiệp 1 đó là bàn thắng ở phút thứ 6, 13, 26 và 39 thì anh em thấy là ở trong trận đấu này là một trận đấu có ít phạt góc rất là ít phạt góc chỉ có 7 phạt góc mà thôi và cùng với đó lại chỉ có hai thẻ vàng thì anh em thấy là hai trận đấu này thì ở trận đấu thắng 1-0 trước MU thì ờ, có ít bàn thắng nhưng mà lại có nhiều phạt góc cũng như là nhiều thẻ nhưng mà ở trận đấu thắng 6-0 thì lại có rất là ít phạt góc cũng như là ít thẻ vậy thì cái trận thua trước Nottingham Forest với tỷ số là 3-1 thì sao thì trong trận đấu này thì ờ, Brighton đưa ra mức chấp là một trái hoạt thì lại để thua kèo châu Á ở trong trận đấu này khi mà tỷ số là 3-1 nghiêng về phía phần sân của Nottingham Forest. Cùng với đó anh em thấy là ở cái má kèo phạt góc cũng như là kèo thẻ ở trong trận đấu này thì sẽ chỉ có hai thẻ vàng cùng với đó là 9 phạt góc thì ở trong trận đấu này thì cũng không có quá nhiều phạt góc cũng như là không quá nhiều thẻ vậy thì ở bên phía bên kia thì tuyển thì sao ở những trận thua cũng như là trận hòa của phần sân của Everton thì ở trong trận đấu trước Leicester City thì đội bóng này thắng được kèo châu Á khi một tỷ số là 2-0 khi mà Leicester City đưa ra mức chấp là 0.5 ở trong cái trận đấu này. Và cũng đó ở cái việc anh em thấy đây chỉ sẽ có là 11 phạt góc cũng đó là tới là 5 thẻ vàng. Vậy thì còn ở cái trận đấu mà thua tới là 4-1 trước ờ, phần sân của Newcastle thì em thấy Newcastle chỉ đưa ra mức chấp là 0.5 mà thôi nhưng mà đã thắng với tổng là 4 bàn thắng vào phần lưỡi của Everton ở trong trận đấu này nhưng nhưng anh em có thể thấy ở đây cái việc là ở cái thẻ phạt thì trong trận đấu này sẽ chỉ có 3 thẻ phạt nhưng mà có lên tới là 17 phạt góc ở trong trận đấu này nhưng 17 phạt góc thì à, phần sân của Everton chỉ có 3 phạt góc nhưng mà phía bên kia diễn tuyến là Newcastle thì có lên tới là 14 phạt góc còn về cái trận hòa hòa không đều trước uh, Crystal Palace thì Everton đã thắng uh, được cái kèo chỗ A trong trận đấu này khi mà Everton được Crystal Palace đưa ra mức chấp là 0.5 và thắng được cái kèo châu Á nhưng mà tỷ số chỉ là không đều mà thôi. Còn cái việc mà phạt góc cũng như là thẻ thì trong trận đấu này anh em thấy là chỉ có 9 phạt góc và một thẻ đỏ lên tới là 4 thẻ vàng thì tổng thẻ trong trận này sẽ là gồm có là 5 thẻ thì anh em thấy là Everton sẽ có một số trận thua trước uh, uh, Fulham với tỷ số là 3-1, uh, ờ, Man City thua 2-0 và thua trước Arsenal với tỷ số lên tới là 4-0. Còn về phần sân uh, cái việc mà hai thằng này chạm trán với nhau thì anh em thấy ở trong khoảng là 4 trận đấu gần đây nhất thì sẽ có cho mình là hai trận chiến thắng thuộc về phần sân của Brighton với tỷ số là 4-1 và 3-2 và có một trận chiến thắng của Everton thắng với tỷ số là 2-0 và trước đó thì sẽ có một trận hòa không đều. Thì anh em xem qua ở trong những cái trận đấu này nó được diễn biến như thế nào thì có thể thấy ở trong trận đấu mà Brighton thắng với tỷ số là 4 thì lại chỉ đưa ra mức chấp là 0.25 mà thôi. Đã, nhưng đã có một số bàn thắng được ghi rất là sớm và những cái bàn thắng được ghi liên tiếp vào phút thứ 51, 54 và 57 của hiệp 2 và cũng đó anh em thấy cái việc mà phạt góc cũng như là thẻ trong trận đấu này thì chỉ có 7 phạt góc cũng như là 4 thẻ vàng còn về cái trận thắng mà thắng 3-2 của Brighton trước uh, Everton thì trong trận đấu này Brighton được thi đấu ở trong cái mức là kèo đồng và đã thắng được cái kèo châu Á. Còn về cái trận đấu mà Everton thắng với tỷ số 2-0 thì anh em thấy ở trong trận đấu này thì nhà cái sẽ đưa ra mức chấp cho Everton sẽ là uh, được chấp 0.25 và đã thắng được cái kèo châu Á khi mà tỷ số là 2 không nghiêng về phía phần sân của đội khách và cùng với đó ở cái má kèo thẻ vàng hay thẻ phạt à, và kèo phạt góc thì anh em thấy trong trận này sẽ gồm có là 9 phạt góc cùng đó là ba thẻ vàng được đưa ra vậy thì ở trong trận đấu mà hòa với tỷ số là không đều thì nhà cái sẽ đưa ra mức chấp là thế nào thì anh em thấy ở đây thì Brighton sẽ đưa ra mức chấp là 0.25 và đã giúp cho Everton thắng với tỷ số của cái kèo châu Á ở trong trận đấu này cùng với đó ở cái việc má kèo thẻ phạt thì trong trận đấu này chỉ có 3 thẻ phạt nhưng mà sẽ có lên tới là 13 phạt góc thì anh em có thể thấy ờ, một con số thống kê ở đây thì ở ờ, 10 trên 10 trận mà hai thằng này đối đầu với nhau thì đều có là ít hơn 4,5 thẻ phạt cùng với đó là ở bên phía phần sân của Brighton sẽ có là 6 trên 7 trận gần đây nhất thì sẽ có là ít hơn 10,5 góc còn bên phía phần sân của Everton thì 4 trên 5 trận đấu gần đây nhất thì đều có trên 10,5 góc và còn má kèo thẻ phạt của thằng Brighton ở trong 4 trên 5 trận đấu gần đây nhất thì đều có ít hơn là 4,5 thẻ. Vậy thì ở trong trận đấu này thì má kèo nào sẽ là má kèo anh em có thể nên yên tâm và nằm vào trong trận đấu này giữa thằng ờ, Brighton đối đầu với Everton. Thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu này mình sẽ đưa ra cho anh em cái má kèo tham khảo trong trận đấu này mình sẽ đưa ra cái mã kèo là Brighton chấp 1.5 ở trong trận đấu này cho anh em có thể yên tâm và tham gia đầu tư ở trong trận đấu này khi mà Everton đang có một cái phong độ khá là nghèo nàn như anh em có thể thấy ở trong những trận đấu thi đấu gần đây thì khó lòng mà có thể gây ra một cái khó khăn trước phần sân của đối thủ đang thi đấu tốt hơn đó là Brighton ở trong cái trận đấu này và cùng với đó ở trong cái lượt thi đấu gần đây mà hai này chạm trán với nhau khi mà Everton thi đấu ở trên chính cái sân nhà của mình nhưng mà lại để thua với tỷ số lên tới là 4-1 về phần sân của Brighton ở trong cái trận đấu đó vậy thì anh em có thể thấy ở trên bảng xếp hạng cũng như vậy thì Everton đang có một cái phong độ bạt nhược nhất ở trong cái à, mùa giải năm nay chính vì vậy cái việc mà Brighton có thể thắng ở trong cái trận đấu này thì à, là một hoàn à, một điều hoàn toàn có thể xảy ra chính vì vậy mình sẽ đưa ra cái má kèo uh, Brighton chấp 1.5 ở trong trận đấu này cho anh em có thể tham gia vào đầu tư còn về mã kèo tài xỉu thì hiện tại mình sẽ đưa cho anh em mã kèo là tài 2.5 ở trong trận đấu này thì anh em có thể thấy là ở cái việc mà Brighton đang thể hiện một cái ờ, phong độ cực kỳ đáng gờm ở trên cái hàng công của đội bóng này khi mà có một số trận chiến thắng lên tới là tỷ số 6-0 cũng như là 5-0-3 đều và tất cả những trận thi đấu gần đây của phần sân của Brighton hầu như là có từ 3 bàn thắng đổ lên và bên phía phần sân của Everton cũng vậy thì hiện tại ở trong những trận đấu gần đây của phần sân của đội bóng này mặc dù có những trận thua nhưng mà hầu như đều có từ 3 đến 4 bàn thắng đổ, đổ lên được ghi và anh em thấy ở trong cái việc mà thi đấu ở trên cái sân khách và sân nhà thì đội bóng này có cho mình hầu như là 5 trên 6 à, trận đấu gần đây nhất đội bóng này có trên 4 bàn thắng được ghi vào lưới ở trong cái à, mùa giải năm nay khi mà thi đấu ở phần sân của đội khách còn bên phía phần sân của đội chủ nhà khi mà thi đấu ở trên chính cái sân nhà của mình thì sẽ có một số trận thắng như là trận thắng 6-0, 3 đều cũng như là trận thắng 5-0. À, chính vì vậy cái việc mà trong cái trận đấu này nổ tài là một điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chính vì vậy mình sẽ đưa ra cái má kèo là tài 2.5 ở trong trận đấu này cho anh em có thể tham gia vào đầu tư. Và đây cũng chỉ là cái má kèo mình đưa ra cho anh em tham khảo chứ chưa phải là má kèo cuối cùng mình chốt cho anh em để anh em có thể tham gia đầu tư. Bởi vì đây là video nhận định sớm từ 10 đến 15 tiếng trước khi mà trận đấu được diễn ra nên những cái thông tin mà mình đưa ra có thể là chưa chính xác. Khi khi mà mình có thông tin chính xác từ 10 đến 30 phút trước khi trận đấu được diễn ra lúc đó mình sẽ đưa ra những cái má kèo ngon và chắc ăn nhất vào trong nhóm của Việt Dũng ở tele a còng Dũng xoay kèo cũng như là số Zalo đang hiện ở trên màn hình để anh em có thể tham gia đầu tư sau. Còn hiện tại ở ờ, trên video ngày hôm nay chỉ mang tính chất cho anh em tham khảo và biết được và nắm được những cái thông tin liên quan đến trận đấu mà thôi chính vì vậy anh em là chưa có cho mình một nhóm chơi chưa có một người quân sư cũng như là một người uh, có thể đưa anh em giúp đỡ anh em về bờ thì em có thể liên hệ cho Dũng qua tele a cầm Dũng soi kèo cũng như là số Zalo để Dũng có thể hỗ trợ anh em vào bờ một cách nhanh nhất cũng như là hướng dẫn anh em chơi trên một trang chơi uy tín để có thể tự do ra vào các máy kèo khác nhau không phải mất tiền thầu tiền cò cho hàng nào hết như vậy cái việc mà anh em liên hệ cho Dũng là một điều rất là quan trọng ở trong uh, mỗi video Dũng đều nhắc tới và video ngày hôm nay Dũng ờ, nhận định sớm về trận đấu giữa Brighton đối đầu với Everton là một video nhận định sớm để anh em có thể tham khảo và Dũng xin phép kết thúc video tại đây hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng xoay kèo chúc anh em may mắn